À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm độ chế xe 3-4 bánh à, Các loại động cơ và phụ tùng à, độ chế các kiểu luôn Hôm nay mình xin giới thiệu đến à, một cái à, số cái động cơ à, 12V à, 1000W 12 đến 24V 1000W Dòng động cơ là rất khỏe à, được dùng để làm à, xe điện, à, làm thuyền điện, à, động cơ không giảm tốc. À, với à, một con động cơ này thì có cân nặng là tương đương khoảng 2,4 à, đến 2,5 kg. À, đường kính của nó là chỗ lớn nhất là 100 cm, 100 mm. À, tổng chiều dài của cái động cơ này tính cả đầu trục là 180 à, thân động cơ thì à, có kích thước là 134mm à, đây à, là dòng động cơ hoàn toàn không sử dụng chổi than động cơ 3 pha à, và nó là dòng động cơ không giảm tốc rất là khỏe đây là dòng động cơ mới 100% luôn đấy và không chổi than đây nó có ba cực này những cái động cơ này thì à, có thể được sử dụng làm à, thuyền chạy điện 12V à, hoặc là 24V rất là tốt sau đây mình xin thử test tốc độ một con cho các bạn theo dõi với cái tốc độ của nó là bao nhiêu sử dụng một cái thiết bị đó là đo vòng tua à, trên à, đầu con động cơ này Tốc độ của nó các bạn nhìn trên đồng hồ này 2190 à, Đó Tốc độ là sấp xỉ 2.200 vòng trên phút. Đây là với 12.000, à, đây là với 12V thì à, có thể đạt tốc độ là 12.200 2.200 2.180 vòng trên phút. Rất là nhanh và khỏe. À, mọi chi tiết đặt hàng à, xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. À, các bạn à, nhớ đăng ký kênh ủng hộ à, và để à, xem nhiều video hơn. À, xin vui lòng ấn vào bật chuông thông báo à, khi có video mới ra. Các bạn sẽ nhận được ngay thông báo. Đây là chi tiết một cái động cơ này đây có ba cực con này à, nó không chạy cảm biến rất là dễ sử dụng động cơ tròn trên à, mặt động cơ là có ba con ốc trên cái đầu trục này là nó đang à, đóng một cái cái phần này dùng dây đai mình có thể tháo cái trục này ra và lắp thiết bị khác vào ở bên mình có bán cả đầu lối như thế này à, lát nữa mình sẽ thử xem trục của động cơ là 15mm đây là động cơ quay hết tốc độ rồi rất là êm gần như không có tiếng động Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình